vẫn biết chúng mình không duyên nợ Đêm trăng tàn gian dở cuộc tình đau Mộng ngày xưa như nước chảy qua cầu Cơn sóng dữ vùi cát sâu đáy biển Lòng đau nhói, lệ rơi, chiều đưa tiễn Kỷ niệm buồn từng chuyện cũ trôi qua Dẫu trong tim mình bón ấy chưa nhòa Gạt nước mắt tháng ngày qua cay đắng Em nào biết chỉ thinh lặng mà thôi tự dối lòng trái tim hóa mồ côi rồi gục ngã giữa đôi dòng lệ đổ anh lê bước chân buồn về cuối phố cành hoa vàng mấy độ đã tàn bông con đường xưa bia đá phủ rêu phong mưa rơi rớt nghe lòng đau tan vỡ thầm an ủi thôi từ đây ngưng nhớ gửi u buồn bước qua nhau trên lối nhỏ tình cờ đành tin lòng dấu giọt